hello hello xin chào anh em à, anh em nhìn thấy uh, hấp dẫn không <laughs> phải nói là lâu lắm rồi có nghĩa là có lẽ là thời điểm bây giờ chắc ít anh em biết cái sản phẩm này đúng không đó anh em là nhìn Redmi Note 5 này nó ra mấy năm rồi đó đợt này mình đang có mình cũng đang có một lô hàng một lô rất là nhiều máy này luôn và giá là vô cùng là rẻ nhá thì thực ra đây là những cái hộp mà mình mua thêm thôi chứ còn nó là máy cũ đó mà toàn dung lượng cao thôi toàn 64 g rồi ram 4 g ram 6 g về cho anh em chơi tết giá thì chắc chắn là phải nói với anh em là phải vô cùng là hấp dẫn rồi đây giới thiệu sơ qua giới thiệu sơ sơ cho anh em biết thôi nhé Đấy, đủ màu xanh này à, à, hồng này cho anh em chị em phụ nữ này cái này thì à, có hơn à, loanh quanh hai triệu thôi thế nên là anh em mua về là máy phụ hoặc anh em mua về chống cháy thì cũng ok anh em nào test này mà xuống tay nhiều tiền quá mà không còn tiền nữa thì à, thôi ra làm tạm con này để facebook với các thứ cũng ngon chơi game ngon mà đó đó đen này và con à, màu vàng đây nhá mình đang đủ màu và sẵn hàng thì thực ra đây là những chiếc máy cũ ở bên Trung Quốc ấy, đối tác bên Trung Quốc người ta nhờ mình bán người ta bảo còn người ta nhiều quá bên mình thì bán được thì nhờ mình bán những con này thì ít ông ít à, bên à, dám chơi cái dòng này lắm ở bên mình thì thôi rồi ông ông đưa tôi bán rồi mà có bao nhiêu cứ đưa hết tôi bán rồi người ta về cho mình rất là nhiều anh em cứ sẵn sàng cứ qua chiến đấu rồi nhá Ờ, trực tiếp thì 170 đằng chay còn ờ, online thì cứ để lại số ờ, điện thoại trên comment à, trên trên trên cứ comment số điện thoại vào cái video này hoặc là anh em vào website bên mình là mở vn ấy để đặt hàng cái sản phẩm này thì mình ship toàn quốc cho anh em ship COD sản phẩm này thì anh em cứ đặt thì mình sẽ ship thôi à, giá thì hiện tại đang loanh cách 2 triệu anh em vào website để cập nhật chi tiết nhá bản 6 g cũng như là bản 4 g bản 3 g cũng có đấy 3 g thì chỉ tầm uh, triệu mấy thôi đó nhưng mà bản đấy thì anh em chơi hẳn là bản này cho sướng thì uh, nói cho anh em biết ai anh nào mà chưa biết về con này thì đây là Redmi Note 5 Pro cái hộp thì ghi Note 5 bởi vì cái hộp này của phiên bản quốc tế phiên bản quốc tế thì gọi là Note 5 thôi còn bản uh, sách tay ngày xưa người ta gọi là Note 5 Pro thì đây là một trong những cái sản phẩm của Xiaomi có hai camera đầu tiên anh em nhìn thấy nhà camera là có hai cụm hai camera này đó pin của nó vẫn là giống như Redmi Note 4X ấy, là 4000 pin rất khủng luôn và vỏ là bằng kim loại về sau nó ra con Redmi Note 7 ấy, là nó sẽ bỏ cái vỏ kim loại rồi nó Redmi Note 5 và Redmi Note 6 để giống nhau vẫn là vỏ kim loại nhá vỏ là hoàn toàn là bằng kim loại này rất là bền bỉ và chắc chắn luôn nó không sợ bị vỡ vỏ hay vỡ lưng hay vỡ gì như Redmi Note 7 hay là những dòng của Xiaomi bây giờ pin 4000 dùng vô cùng là bền luôn và cái sản phẩm này điều đặc biệt đấy là nó sử dụng uh, chip Snapdragon đây em nhìn nhá Snapdragon 636 này là cái này là bên Trung Quốc người ta dán cho mình thôi chứ còn cho nó đỡ phải xước màn thôi chứ còn đây là những chiếc máy cũ không phải máy mới đâu anh em nhá có một số con thì à, nói chung là đa phần nó là đẹp đây nhưng mà hồng này đa phần à, vỏ nó còn rất đẹp chứ không bị cấn móp gì đâu đây, hay còn gọi những bên khác người ta hay gọi là chả bò hành ấy nhưng mà mình cứ nói thật với anh em là mấy cu đấy giá thì rẻ rồi đây đó thì uh, những sản phẩm này bên mình đang bán ra rất là nhiều hiện tại chưa hề có lỗi đâu rất là ngon thế nên là mình vẫn sẽ làm clip này để mình giới thiệu cho anh em đầu tiên mình không ăn mám đâu bởi vì là mình bán hộ thôi mà bán hộ cho người ta ấy thôi cho mình thấy mà tết này mà anh em nào mà uh, đánh bài mà hết tiền nhanh quá không còn <laughs> tiền nữa hoặc là anh em là lại chơi tết sắm nhiều đồ quá không còn tiền để mua sắm một smartphone nữa thì mua tạm con này chống cháy hoặc không có điện thoại thì mua tạm con này chống cháy được có hơn hai triệu mà chơi game có thứ ngon đây nhá thì cụ thể đây này mình có đủ dung lượng luôn màu sắc rồi đây cho anh em có thể nhìn thấy cấu hình của nó như này nhá đó, nhìn thấy đây chi tiết cho nó dễ này tiếng việt đầy đủ hết rồi chứ không phải chờ đợi cái tiếng Anh nữa mà mặc dù Trung Quốc gửi về cho có tiếng Việt hết rồi bên đấy nó ta Kataka cho mình hết đây này đó thì ờ, uh, CPU gồm 8 nhân uh, tốc độ là 1.8 GHz RAM đó là 6 GB này bộ trong 164 đó RAM 6 GB bộ trong 164 nhiều cái sản phẩm mà tầm bây giờ tầm 3 4 triệu đâu có RAM 6 GB đâu còn mà đây có hơn 2 triệu có RAM 6 GB này ngoài ra thì cũng có cả bản RAM 4 GB nữa để cho anh em nào không quan trọng về RAM 4 GB chơi game ngon lành rồi đây à, RAM 4 g này đó chip tương tự tân chip và các thứ tương tự chỉ có ra khác mỗi cái RAM là 6 gb thôi 14 gb thôi đó đấy nhá cấu hình chi tiết của sản phẩm này thì mình mở lại cho anh em xem <coughs> mình có cái phần màn ăn tu tiêu mắt ấy tí nữa mình sẽ chạy thử xem là cái này liệu được bao nhiêu điểm để liệu anh em là có chấp nhận là xuống tay cái mức giá hơn 2 triệu không đúng không cái mức giá hơn 2 triệu mình phải nói thật mình mình cảm thấy rất là xứng đáng luôn thì đây là gồm đây là sản phẩm ờ, Redmi Note 5 bản quốc tế là Redmi Note 5 còn bản mà sách tay Trung Quốc nó gọi là Redmi Note 5 Pro ấy nó quốc tế nó gọi là Redmi Note 5 IE hai camera có nghĩa là camera có tích hợp IE những sản phẩm như Redmi 5 thường hay Redmi 5A ngày xưa ấy là không IE đây là sản phẩm đầu tiên trong hai camera tích hợp IE nhá đây này về xác nhận này đó chuẩn là chính hãng nhá anh em nhìn thấy không chuẩn này thì cái sản phẩm này có thể là CPU là Snapdragon 636 này RAM là lõi là 8 lõi này chip đồ họa là Adreno 509 đó chip đồng và chip đồ họa của Adreno luôn thế là chơi game khỏi suy nghĩ đúng không chơi được một số game mà như PUBG giữ chơi được tí mình chơi cho anh em xem đó độ phân giải màn hình của nó là Full HD cơ 1080 x 2160 đó đây em nhìn nhá. rồi hỗ trợ rất là nhiều thứ đây, xem chi tiết hơn về camera và các thứ nhá. đây đó tên là AI này tên thì các em biết rồi đúng không đây. camera là sau là 12 năm có nghĩa là camera chính là 12 megapixel và và ca và cam à, chính thứ hai là 5 megapixel đó RAM đây anh em nhìn ra RAM 6 g nhá bộ trong 64 g này đó với cơ hình như này anh em nghĩ là mình ra tầm 2 triệu pin nó là 4.000 luôn nhá pin là 4.000 và đây mình chạy thử cho anh em xem đấy nhá mình đã để những cái màu cho anh em xem cụ thể này. mình thích cái màu xanh này màu xanh rất đẹp đúng không cái này thì cái thời gian đấy thời điểm đấy là nó không có màu mè giờ Xiaomi rất là màu mè đây mình sẽ chạy thử đây đó mình sẽ chạy thử ăn tu tu em nhá về cái màn hình thì anh em xem nhé cái này màn hình này là cái thời thời điểm đấy là chưa chưa có màn hình toàn nước chưa có tràn viền thế là cái điểm hai bên trên này nó vẫn hơi dày so với lại cả màn hình hiện đại bây giờ đúng không đó nói chung là hình thức tất cả đẹp mà đặc biệt con này nó có hồng ngoại này có hồng ngoại điều khiển điều hòa và tivi ấy đấy nhá mình cho anh em xem này mình thích cái điều khiển này nữa nhà mình có cái tivi nào ấy mà ờ, mất điều khiển hoặc mình tiện mình dùng được đấy phần điều khiển này và có điều hòa đây thêm điều khiển nhá rất là nhiều hãng luôn anh em nhìn thấy này mi box tv của xiaomi này tv thông thường này điều hòa này quạt này smart box này đó uh, loa này đầu đĩa này máy chiếu này truyền hình vệ tinh của trung quốc này máy ảnh này là điều khiển được ví dụ như là tv nhá đó, anh em nhìn không trang không của trung quốc là led tv này uh, ờ, lg những hãng nổi tiếng như lg này panasonic này philips và samsung này sáp này skyworks và sony này tcl này có hết thậm chí mình có thể tìm uh, lạ lạ được nhỉ uh, a à, san à, không qua samsung <laughs> không qua samsung đó điều hòa cũng vậy nhá điều hòa rất là nhiều hãng luôn điều hòa này đó của LG này của Green này đây đó, anh ấn ấn thêm điều hòa anh ấn đâu à hình như mình có cái tivi LG ở kia để mình thử nhá đây à. đó bắt được luôn cái tivi ở kia này ấn có nhá ấn menu ấn có này đó thì nó sẽ ra mình ấn theo đôi nhá đấy nó tương tự rất là nhiều chức năng này gồm có tắt mở này có chế độ vào là như AV cái thứ này có menu này đó, đầy đủ luôn có thể sử dụng được Smart TV luôn ấn vào đây thì có sẽ có những cái chức năng khác đó, anh em thấy không cái điều khiển của cái này rất là rất là đầy đủ luôn đó anh em nhìn theo. dùng cho Smart TV hay dùng cho TV thông thường được hết đó đầy đủ hết TV LG ấy còn mình đang có TV LG treo kia không tiện quay camera cho anh em xem đó nhưng mà rất là đầy đủ đúng không đó, tội gì mà không chơi sản phẩm này rất là nhiều tính năng dùng làm máy ờ, phụ này đang có một con 12 Pro Max rồi chẳng hạn à, mình bên mình đang về vừa về rất thì 12 Pro Max nha đang có 12 Pro Max này hoặc là mình mua thêm một con này để dùng được hai sim này đó thì con này đã dùng được hai sim nhé bộ trong là 64 GB rồi đó, dùng hai sim còn nếu anh em nào lắp một sim thì lắp thêm được thẻ nhớ nữa à, dùng đang có không có tiền mà anh em muốn có một cái smartphone để lướt web hay xem youtube à, giá rẻ rẻ thôi để dùng tạm ra test thì, có tiền lại mua hàng xịn sau thì có thể lấy hàng này đó rất là đơn giản rẻ tiền đúng không ok nhá bây giờ chờ thử xem con này nó chạy autotu max được bao nhiêu điểm rồi mình sẽ chờ thử game PUBG xem liệu các anh em có nên xuống tiền để mua cái này không nhá đó anh em nhá điểm <laughs> phải nói là nếu mà so với những siêu phẩm mình từng chạy tôi mắc nó hơi thấp có hơn 144 nghìn thôi thì uh, hôm trước mình chạy con A90 là bao nhiêu hơn 400 nghìn cơ nhưng mà cũng nói chung là cũng cũng cũng ok nhỉ nó hơn đánh bại 5 người uh, bằng cpu rồi uh, 5% 500 người dùng cpu GPU đánh bại khoảng 2% À, uh, tốc độ và truy xuất bộ nhớ RAM riết rồi bộ nhớ máy thì uh, ờ, tổng khoảng 4% nó đánh bại 4% người dùng UX ờ, giả lập những cái thứ khác ấy, thì tầm 5% đó CU chỉ tăng lên 2 độ C thôi và pin giảm 3% nói chung là tương đối ok về, về CU pin và những cái này thì bình thường bởi vì thực ra mình đâu có đòi hỏi là cao siêu đâu có hơn 2 triệu thì thì cũng được đúng không thì quan trọng là Antutu Max là được tầm khoảng 144 000 nếu anh em nào biết về cái Antutu Max thì anh em biết là chất lượng của nó như nào đúng không cũng khá là ổn bây giờ mình sẽ thử uh, chơi cái game uh, ờ, PUBG Mobile xem như nào nhá bởi vì mình chỉ biết chơi PUBG Mobile thôi mình sẽ chơi và mình sẽ làm một clip chơi cái liên minh tốc chiến này sau chơi sản phẩm này liệu 2 triệu là chúng ta chơi như nào đúng không rồi ok chơi lên uh, PUBG xem nào đó về tốc độ về game vào game ấy thì anh em có thể nhìn thấy nhá Đấy. mình quay trực tiếp là là, là là cái tốc độ vào game là anh em có thể cả tự cảm nhận được mình không biết là đánh giá liệu nó như thế nào đúng không là mình nói được mấy câu rồi thì nó vẫn chưa vào <laughs> đó ok bây giờ thì nó vào rồi Đấy. À. thì cái game PUBG Mobile này bây giờ là vẫn là nhiều người chơi vẫn là nhiều giải anh em nào như học sinh sinh viên mà anh em với ờ, cái, cái gọi là cái ờ, cái tiền nó có hạn ấy thì anh em có thể lựa chọn cái sản phẩm này để chúng ta có thể quẩy được cái game đấy đúng không đây bắt đầu nhá đó, hiện tại đang có một cái event là tặng được một bộ quần áo rất là xinh đẹp cho mấy em gái mới tạo lại mới tạo màn hình nói chung là tương đối là ok ờ, tạm nó nhận được ở trong cái phần mức giá bởi vì màn hình cái độ phân giải là Full HD mà đấy nhá đó anh em mình nhìn thấy nhá nói chung là nó cũng hơi giặt một chút xíu rồi nhưng nói chung là không đáng kể lắm cũng thấy ok bây giờ mình sẽ chỉnh để cấu hình lên cao nhất xem như thế nào đây về đồ họa nhá mình sẽ chỉnh lên ờ, tất nhiên không có rồi ultra không có nhỉ HDR không có thôi HD thôi ồ oh, HD không có luôn ồ oh, cân bằng thôi à ồ oh, cân bằng đó tốc độ khung hình là để trung bình không có cao chỉ có thấp và trung bình thôi mình để cái ờ, độ phân giải là nhiều màu đi đó độ sáng cho cao một tí này ok nói chung là nó ở cái mức độ ờ, thấp thôi không có chỉnh cao cấp hơn đây đó sau khi chỉnh lên này đó, anh em nhìn không nói chung cũng không đến nỗi tệ bán được à bật loa chứ nhỉ đó anh nhìn loa thì sản phẩm này nó phát là một bên loa này thôi nhé nó chỉ có một bên loa ở dưới này thôi trên này thì nó không phát ra đấy là chỉ có phát ở dưới này thôi đó Rồi màn hình của nó tương đối đẹp đấy, mình cảm thấy là màn hình cũng được, nó không đến nỗi là nhìn đẹp hơn iPhone 6. Chắc chắn là đẹp hơn iPhone 6 rồi. Ok mình nhảy luôn. Rồi, mà khi nhảy dù xuống thì mình cảm thấy rất là mượt nha đây nhìn các đồng độ xung quanh đây nhìn các đối thủ này đó đang bay ok đây mình sẽ nhảy khu này nhiều đồ này đây nhảy vào ba cái nhà này nhỉ thực ra là mình ờ, chỉ biết chơi game này thôi chứ mình chơi cũng lắm thế nên là mình ờ, chơi mà tí bắn có gà quá anh em đừng có cười nhá đó anh thấy không tương đối là mượt này nói chung là để max setting cho cái con này thì tương đối là mượt chứ còn nó sẽ không setting được cao cấp hơn nói chung là chúng ta có thể chơi thoải mái còn anh em nào mà chưa lên mỹ túc chiến thì uh, anh em chờ clip sau nhá clip sau mình sẽ chơi làm riêng một clip cho lên minh tốc chiến để cho anh em xem độ ờ, độ độ độ mượt hay là cũng như là cái khả năng chơi game của chiếc máy 2 triệu này xem như thế nào rồi nhặt được một cái ống ngắm rồi theo cái súng đâu Mm-mm-mm. đó đây ngắm này nói chung là chơi ổn đó, mình chạy đây nhá to này thấy không nói chung là tương đối mượt nói chung là để mình uh, tầm bỏ tiền ra tầm khoảng 2 triệu ấy mình mua cái sản phẩm này ấy. thì uh, để cho anh em học sinh sinh viên hay là chúng ta làm máy phụ thì cũng rất là tuyệt vời thế mình thấy hay quá mấy cái số lượng mình bán ra tương đối là nhiều ấy nên mình sẽ là phải làm clip này mình giới thiệu cho anh em ở xa mua bởi vì hiện tại có mấy có, có những khách hàng của mình ở Hải Phòng biết thôi chứ còn ở trên ở xa thì anh em chưa hề biết à, cho anh em nào mà có nhu cầu muốn tìm những cái sản phẩm mà giá rẻ để dùng chống cháy cũng như là làm máy phụ ấy đó hoặc là anh em học sinh sinh viên mà muốn mua máy để chơi game ấy, để liên lạc ấy, để xem youtube để giải trí ấy, thì em có thể lựa chọn sản phẩm này thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán mức giá là tầm uh, ờ, 2 triệu hơn 2 triệu nhá cho phiên bản uh, RAM 6GB cũng như là RAM 4GB thì để chi tiết anh em vào website là mnm.vn anh em xem nhé hoặc anh em liên hệ với mình theo số điện thoại là 0256526789 thì sản phẩm này bên mình có ship COD toàn quốc anh em chỉ cần để lại thông tin comment ở dưới video cũng như là uh, chỉ cần liên hệ với Facebook của mình đấy là bên mình sẽ ờ, hướng dẫn anh em các đặt hàng cũng như là mình sẽ ship cho anh em bên mình sẽ bảo hành cái sản phẩm này là một đến một trong vòng 45 ngày bảo hành sửa chữa phần cứng trong vòng 7 tháng anh em ở xa đó thì um, anh em thấy cái clip này hay mà cái, cái sản phẩm này hay ấy, thì anh em có thể chia sẻ mọi người xem cho mình một like để ủng hộ nhá cảm ơn xem clip chào tạm biệt anh em